này ăn vỉa hè luôn mà Mm. Ôi ôi. Đây này rẻ các bạn ơi, cục có 300 ngàn, ba trăm mà bữa ăn nhà hàng cục này là tới ờ, mấy trăm á, năm trăm gì á, bốn trăm gì á. Có trứng cá nữa nè. Ôi ôi. ừ. mát tươi mặn mát câu hò cúc này là đồ giả nha uhm. đợi cho caramel mỗi hai cục Cầu tôi miếng nước rồi Tại nước tàu rồi à? Uhm. Còn ngon Cỡ bên nào Trời ơi Trời ơi lên hàng đông lạnh không à cái này phải lên uh, hấp cái đô samoro cá là xinh đúng không GCP thầu rồi Ê Cái đỏ thích ăn bạn tròn Cái đỏ nó ừ, to chứ Cái đỏ hai bốn trăm rồi Hay chưa? Chưa nó sashimi Ồ cái đỏ năm trăm ngàn con Con nhá Ê tụi chị đây sao đây khu chợ hải sản to cái người bán chết ôi ôi mấy không bịch cái người này chưa chưa tới một ngàn yên luôn các bạn trong khi bữa mình ăn cái miếng nhỏ xíu là <laughs> sáu trăm yên rẻ không có hồi mà à, cái hồi chứ lộn mình nói lộn cái hồi đây mới là cái ngừng à đây cái ngừng nè trời năm trăm yên miếng bự luôn đây con luôn quá trời luôn này có tôm cọp đó nè tôm bằng nữa mà đây coi bò gì đây 720 uh, ờ, đôi bảy hai trăm yên rồi bạn một miếng bò bự cho bé lửa luôn 150 gram gì tạm không biết bò gì luôn mà những bò Kobe dữ trời 200 ngàn chưa chưa tới uh, ờ, 200 ngàn luôn bạn 180 ngàn một miếng vâng. thịt heo làm tươi ngon cái này phải nói gì quên đó cái lò nướng á mua xong bạn ra công viên các bạn nướng ăn rẻ kinh khủng Google. Google. Google. Ah. Alive Club. Ah. Oh yeah. Tengoknya apa? Uh. Uh. God. 味美味しい BBQ very good BBQ、うん、châu châu Oh, okay. Bẹp. Đờ. Swim. Swim. Swim, swim. Swim, yeah, yeah, swim. Ah, uh, ah, 見たいだけ。見た、あ、いやいやいやいや、くるくるくる。 What are you doing? Go. Đây, coi giá. Ừ. Sụp. Rồi. Đi. À, đi. Ở nhà em bảy nó trăm đi. Con này là 500. Hey, okay. how are you? Okay. Okay. 入れてね。それ水洗いでお願いします。おお。ここは。メイター。 いいですか1760 430×2 400×2 690はい200 Okay. okay. Could you please do in English? À. In. À. 21 21. On. 21. How much? Dạ, dạ. Total 出しなんです。Okay. Dạ, oh, only 200. Ừ, included, yeah. Hello, hello. Ừ. À, là 4.300 Excuse me. Excuse me. Visa? Yeah, cash only. Cash only. Yeah, only cash. Only cash. Đó là tiền mặt thôi đúng không? 赤貝どうしても BBQ ル食べたいって言ってるんですけどやってみていいですかああどうしてもって言うんやっやったよあああ久しぶりよ You sure? No. Hmm? BBQ. BBQ? Yeah, yeah. Are you sure? Sure. Okay. Yeah. <laughs> because in Japan, people eat BBQ. only sashimi. Oh, ah, no. You can try sashimi BBQ. Why? Barbecue. Barbecue, you sure? Sure. Okay. Yeah. I cannot promise you the taste. Yeah. Okay? okay. BBQ then. Go like anywhere. Đó đấy. Okay. À. Đây, hai con xe điệp này nó to hơn này, ai mà chế biến. Được không? Được rồi, nó Tôi đã nói ở chợ bà. đi là bên cô đang đi cây kerja kerja ni macam apa? còn à, là còn đầu là không phải còn sống không thế giới sạch điệp học cái đo á cái hả đó bà này chỉ cho tôi thì mình nếu mà thế luôn mày lấy cái cái ừ. hãy tặng nhau anh chị đúng rồi rồi cái này ổng kêu là trên nhật cái con này là ăn sống thôi nha mà sashimi ngon lắm ăn đi kêu á chín dễ ăn cộng nước tay tay không tiếc kêu con này là phải ăn sống mới ngon sống chín bia kêu gì đều là chấm cho em cái nước này hết qua cho bi hết Mà con ramen không bự à cà mèo mình vô ăn cái Trung Quốc vô ăn đông đen không bạn quán ăn hết thì mình vô cái đông đen công nhận của mình có tài thì Trung Quốc nó lọc lắm không chế biến là hai trăm yên là hết không 40 ngàn à bên Thái Lan nó tính không chế biến là với một món là nó tính là còn không nhớ như một món nhưng tính là hai ba chục gì á mình ăn bốn món là tính là ờ, ờ, tám chục ramen kiểu qua đây mình thích hơn ờ, đang tìm cá ăn biển nhật bản là cá ngon biển lạnh không cá không có tanh nghĩ mình coi kêu ổng boy đó à, thử nghệ nhật bản sao đây bây giờ mới thấy đi, đi biết giờ nhưng giờ, giờ mới thấy con hải sản nghệ còn sống ở nhật bản á ở bên mình quá trời luôn Yeah, thank you. Yeah, yeah, yeah. 3,000 되죠? 아, hàng đó nè Rồi, mọi nhìn nó đã vậy Vào miếng ghẹ thôi Thấy thịt ghẹ ngọt đó nha uhm. ngọt Riêu bạn khơi so coi cái, chợ hải sản này tại Osaka đó Như thế nào thôi là ghẹ ăn sống được cái còn phải không mình ăn thử cái này nè muối không cá này để nó đông lạnh luôn nè à. Đấy rồi ồ cũng ngon không ướp muối không đầu là cái này ướp muối còn ngon không muối ai cặp á mình thích cái răng cá kiểu này ghê luôn á ở Hàn Quốc cũng có Ai Cập cũng có thịt nó rất là ngọt bạn mà muốn ăn sống ăn đồ này nọ bạn lên Hokkaido rồi cho nó lạnh ông bên dưới này không đây số mấy con cái hoặc là mấy con cua hồng đế được thấy không nó đông lạnh lắm mình không ăn này vì nó mặn lắm có bạn có dịp rảnh cô lên Hokkaido review cho coi ừ, Đúng rồi đây đây men khó khó ăn nghệ, ờ, <laughs> nghệ cái đây là nghệ ờ, họ nghệ đùm uhm. Ừ. ừ.